một, Tài giỏi chớ khoe khoang Giàu sang đừng kênh kiệu Học bao nhiêu vẫn thiếu Hiểu bao nhiêu chẳng thừa hai Phải cầu xin là nhục Phải khuất phục là hèn Hay đố kỵ là nhỏ nhen ba Sống dựa dẫm là ngu đần sống bất cần là phá sản, đang thắng phòng khi bại, gặt hái phòng mất mùa.